Nào nào nào Uống đi uống đi Phải báo thù cho Hùng Minh đại ca Giết hắn Giết hắn Giết hắn Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org phải biến mất Tại sao ngươi còn xuất hiện Dạng chỉnh Ngươi ra đây cho ta Dạng vâng. chỉnh Ngươi ra đây cho ta Đã nói là phải biến mất Tại sao ngươi còn xuất hiện Ngươi quay lại có phải là muốn làm minh chủ không Đầu ngươi hỏng rồi có phải không Võ lâm này là thiên hạ của nhà họ dạng chúng ta Ngươi Chối trên lừa dưới Giết người vô số Ta quay lại Chính là để diệt trừ ngươi Lấy lại chức vị minh chủ chống thuộc về ta năm trước người không Xem ra hình như không có người Vào đó đi Đi à, Đúng là không có người thật Nơi này đúng là ừ. cũng khá thật Ừ Trước cửa còn có cái sân nhỏ Trường An Chúng ta không cần xây nhà nữa rồi

Lúc nãy mụ ngất xỉu đó mụ biết không Đột nhiên mụ không biết gì nữa cả Hỷ lạc Quân phải đưa mụ đến trường thọ đường xem bệnh thôi Đến đó phải đi mất mấy ngày lần Đường về Trung Nguyên xa xôi quá Xem bệnh quan trọng hơn Hỷ lạc Mụ không thể làm quân sợ như vậy nữa Biết không Không được Quân mà ra ngoài thì sẽ bị nhận ra Đến lúc đó lại chứng vào nhiều sóng gió Mùi đừng quên Quynh là minh chủ võ lâm thật sự đấy Cũng đúng Thế nào đại phu Chúc mừng nhị chị Sao vậy Có hỉ rồi Có hỉ rồi Hỉ lạc là một nguyện vọng Đại phu Có hỉ thì có thể đột nhiên ngất xỉu sao Không thể Không thể Để tôi bắt mạch lại Bây giờ tôi chỉ có thể bắt ra cô nương này có hỉ Tám phần là cô nương này có bệnh khác Là bệnh gì vậy Bây giờ chưa phát tác Chưa bắt ra được Hỉ lạc Đại phu bây giờ phát bệnh rồi Sao rồi đại phu Từ mạch tượng có thể thấy Lúc nãy cô nương ấy vừa bị ngất Đại phu Chuyện này dùng mắt cũng có thể nhìn ra mà Bệnh của Hỷ Lạc dần dần trở nên nghiêm trọng Thời gian ở trường thọ đường tôi cũng quên mất là đã ở bao lâu Liên tục điều chế thuốc cho đến khi tiêu hết ngân lượng Nhưng bệnh tình lại không hề thấy khởi sắc Mụ muốn về nhà Hỷ Lạc Quân phải đưa mộ đến Trường An Vào cung tìm sư ca Mộ còn nhớ sư ca không Cô ấy giờ đã là thái tử rồi Trong cung có thái y Chắc chắn có thể chữa khỏi cho muội Hỷ Lạc Nghỉ chút đi ăn cơm thôi Đưa Quynh chậm thôi Mùi bây giờ đúng là được hưởng phước Ăn toàn đầu tư mới Quỳnh nói xem Nên đặt tên cho đứa bé là gì Nếu là con gái Quỳnh định đặt nó tên là Hỷ Lạc Làm gì có chuyện thấy tên hay mà cứ dùng mãi thế Sẽ không phân biệt được ai với ai mất Cũng đúng Trừ phi Chỉ còn lại một người Mụ nói bậy cái gì vậy ờ, À Chúng ta còn lại bao nhiêu ngân lượng Cũng còn không ít Yên tâm đi Mụ sao thế Tôi chỉ mùi vào nhà nghỉ ngơi chút nhé Hỷ Lạc Mùi sao vậy Có thể là muội Có thể là muội sắp sinh thật rồi Sắp sinh rồi Quỳnh mau đến thông bên cạnh tìm bà đỡ đi ờ, ờ, Ừ ờ, ừ được Không được Trời tối rồi Mùi chỉ có một mình Quỳnh không yên tâm Mùi không sợ Vậy được Quỳnh sẽ cử tiểu biện đi Sẽ quay về sớm thôi Mùi yên tâm Quynh để lại thanh kiếm này cho muội Chờ Quynh về Yeah. Hỷ là, Hỷ là, Thật khó thoát mà Sau khi hỷ lạc qua đời Tôi không còn quay về căn nhà đó nữa Hỷ lạc khiến tôi rất khó xử Trong những ngày cô ấy nhìn thấy tôi Từ đầu đến cuối tôi không hề đau buồn vì bất cứ chuyện gì Nhưng trong những ngày cô ấy không nhìn thấy Tôi muốn giết chết tiểu biện Đồng thời cũng muốn giết bản thân mình Nhưng không được Bởi vì Hỷ Lạc đã để lại cho tôi một cánh nặng Khiến tôi buộc phải tiếp tục sinh tồn Trong cái thế giới ngu xuẩn này Hỷ là ừ? Khi nào chúng ta thành hôn Nó đồng ý rồi kìa Quỳnh lấy nó đi Không, Quỳnh lấy muội cơ Khi nào chúng ta thành hôn đây Bây giờ không được Vì sao chứ Mùi là sợ bây giờ đồng ý rồi Khi đến Trường An lại gặp được Lăng Quân như ý Thì sẽ hối hận có đúng không Không phải Là mùi nghĩ Quynh chưa tặng quà cho mùi bao giờ Làm sao mà người ta tùy tiện lấy Quynh được cơ chứ Vậy chẳng phải rất đơn giản sao Ta tặng tiểu biện cho muội Tiểu biện Bọn tao quyết định là sẽ thuê mày Tiểu biện Chúng ta rất có duyên với nhau đó Mày cứ yên tâm đi theo bọn tao chúng chỉ nó là của muội mà Không phải Nó là của ông chủ dịch trạm mà Vậy muội không trả đó thì sao Muội và tiểu biện ở bên nhau cũng khá là lâu rồi Nên nảy sinh tình cảm với nhau không được sao Được thôi Giận rồi à Ý của muội là Chúng ta phải cùng có một mục tiêu Sau đó cùng nhau hoàn thành mục tiêu này Rồi mới thành hôn Không giống như bây giờ Cái việc đến trường ăn làm gì cũng không biết Mà đã thành hôn trước rồi Được Đợi sau khi chúng ta biết đến Trường ăn làm cái gì Chúng ta có thể tìm một nơi xinh đẹp Có hoa, có cỏ Không lo cái ăn cái mặt Rồi xây một ngôi nhà lớn Được Khi đó mùa nhất định sẽ thành thân chứ Quynh Chuyện gì vậy nó ngủ rồi Như vậy không được Như vậy nó sẽ trở thành gánh nặng cho chúng ta cả đoàn. đường Dù sao thì hôm nay trời cũng tối rồi Để một quyết định Chúng ta cứ nghỉ ngơi trước Ngày mai rồi tính Các người là ai? Ta Tên dạng chỉnh con trai trưởng của dạng Bảo Long. Hôm nay, muốn cùng giải thích Nhiên Quynh, tỷ thí võ công một chút. Ờ, ờ, Quynh ấy tên là Trường An, ngươi nhận nhầm người rồi. Ở đâu ra một tiểu sư muội thế này Nói dối không chớp mắt Ở cái nơi này không có ai qua mặt được ta đâu Thí chở Được thôi Cha ta đặt ra quy định là phải tỉ thí bằng kiếm Nhưng trong tay Quynh ngay cả khúc gỗ cũng chẳng có Vậy chẳng phải chúng ta ước hiếp người khác rồi sao Không sao Dù sao tôi cũng chưa học đến dùng binh khí Tay không vậy. Nói thật thì ta chỉ muốn thắng được Quynh nếu Quynh đã nói vậy thì ta đây không khách sáo đâu nhé Nào, xa tay đi Quynh bảo người bên cạnh Quynh lùi về sau đi Tránh bị tôi đã thương Vậy sao mà được Ta nói Quỳnh biết Cái gọi là dạng Long Quy nhất Chính là phải dẫn theo một đám người như thế này Vậy ta mới phát huy được chiêu thức của mình Chỉ một mình ta không dùng tuyệt chiêu đó được đâu Mới đó mà Quỳnh đã dùng tuyệt chiêu rồi à Hỷ Lạc Ngồi và tiểu biện lùi về sau đi Quỳnh cẩn thận đấy Dạng Long quy nhất Nham hiểm thật Nhưng lúc người khác nhìn đến ngay ngốc thì ra tay Sáu chiếc phi tiêu đó vô cùng chuẩn xác Theo vị trí mà phán đoán Có lẽ là đầu Cổ Tim Gan Và bắt đầu của ta Đúng là thâm hiểm Hiểm nhất chính là chiếc phi tiêu cuối cùng là nhắm vào chỗ hiểm của ta mà phóng Muốn ta tuyệt tôn tuyệt tự thật rồi đây Cẩn thận Ca Sao Quynh có thể tự dẫn chứ à. Nguy thật Xém chút nữa là đâm vào rồi Đến phiên tôi rồi chứ Còn đấu gì chứ <laughs> Ta thấy không cần thiết nữa đâu à. Kiếm này có độc Có độc Độc gì vậy Hồng qua tay chực Không phải Quynh nói là thí rõ sao Vì sao lại còn dùng độc Ta muốn kết bạn với Quynh Tuy là Quynh đã hoàn tục rồi Và cũng đã đổi tên là Trường An Nhưng mà Có thể Trường An hay không Thì giang hồ mới quyết định được Ngươi muốn bọn ta phải làm thế nào Quynh cũng không cần lo lắng quá Độc này phát tác rất chậm chỉ cần hai người cùng ta đến trục thành một chuyến Thuốc giải này chỉ có chỉnh triều sơn trang bọn ta có Ta đảm bảo là ngươi sẽ không sao Nhanh lên Trường An Trường An quân tỉnh lại đi Tỉnh lại đi người mau đi lấy thuốc giải đi Còn nữa khi nào tiểu biện mới đến sơn dạ. trang Đây Mau đổi cho miệng quân ta đi Chỉ cần một ngụm chắc chắn có hiệu quả Tỉnh rồi <laughs> Thuốc này hiệu quả thật Lúc nãy tôi khát quá nên uống hết nó rồi không sao không sao Tuy là thứ này ở trên giang hồ Ít nhất cũng phải đáng giá năm vạn lượng Hơn nữa Để kết giao được hai người bạn Quỳnh có uống nó mỗi ngày như uống rượu Thì cũng có sao đâu Hỷ lạc Năm dạng đó Thứ này mắc vậy sao Lại còn rất ít nữa Cha ta là độc chương nổi tiếng Triều ta mỗi khi đánh trận Thể là nơi đánh mãi mà vẫn không đầu hàng Thì cha ta sẽ chế tạo ra một loại thuốc độc triệt thành Giang sơn của chúng ta hiện nay ấy à Ta nói cho Quỳnh biết nhé Ít nhất là phải một nửa Đều là đánh như vậy mà có được đấy Chàng Quynh Tôi có một việc không hiểu Nói đi Tại sao Huynh lại tìm hai chúng tôi Không chỉ mình ta đâu Mà có rất nhiều người trong võ lâm Đều đang tìm Huynh Vì họ nói Huynh là Một người không tầm thường Họ nói nếu như bắt được một người không tầm thường như Huynh Thì phải thẳng tay giết chết Huynh Vì họ nói nếu như giết được một người không tầm thường như Huynh Vậy thì bọn họ sẽ càng không tầm thường rồi Nói vậy mà cũng được sao Theo ta thấy Hai người tỷ thí với nhau Có người thắng có người thua là được rồi Thì đó Vậy nên ta vừa nghe nói Quynh rời khỏi chùa liền lập tức bảo người Chia nhau ra đi tìm Quynh Số cuộc là những người nào muốn giết chúng tôi chứ Tiểu muội này Thú vị thật mở miệng, ngậm miệng cũng đều là chúng tôi. Ai nói là sẽ giết cô chứ? Ai nói là sẽ xử lý cô chứ? Ờ, người ta nói, kẻ người ta muốn giết là Quynh đó, có biết không? Cô chỉ là chụp đính à? kèm thôi. Quỳnh giáng bọn người đó là ai chứ? Bây giờ họ ở đâu? Bọn người đó Bọn người đó cũng giống như ta Vừa nghe Quỳnh ta xuống núi Liền tức tốc đi khắp nơi truy sát Quỳnh ta Có điều vì Quynh đi quá chậm Bọn họ chạy qua Quynh luôn rồi Chàng Quynh à Chúng tôi còn việc gấp Chúng tôi đi trước đây Không làm phiền Quynh nữa Chờ đã Đi đâu Trường An Thế này đi Chúng ta nghỉ ngơi một đêm đi Sáng mai hãy lên đường Hai người nói được không Được Muội không sao chứ Lúc đi mà đã trộm từ nhà họ chạng đấy Đây là thuốc giải chạng độc gì đó Muội à? như vậy mà cũng được sao Sao mà không được Tên chạng chỉnh đó Trông cũng không giống người tốt gì Nhưng mà thứ này thì lại rất hữu ích Sau này Nếu Quynh tham gia đại hội võ lâm gì đó Lỡ như bị thương Thì có thứ này hay biết mấy Dạ, Cũng đúng nhỉ Mà hỷ lạc này Mụi làm thế nào mà lấy được vậy Thì cứ lấy đại là lấy được thôi Không bị người khác phát hiện sao Quên mà còn không phát hiện thì ai phát hiện được Như vậy không hay cho lắm Không hay cho lắm Này, Quynh xem muội là trộm sao Quynh không có ý đó Là sư phụ từng nói cho Quynh Không được trộm cướp không phải trộm mà là lén lấy Trộm và lén lấy là khác nhau Hiểu <laughs> chưa Trộm và lén lấy là khác nhau Đúng Đúng trộm và lén lấy là khác nhau Mua qua đi Mua qua đi Còn chạy nữa Mua qua đi Tránh ra Tránh ra đứng dậy trong võ lâm còn có người chạy quên loại võ công bạc tay này sao thích giáp pháp hiệu của ta hay như vậy chắc là ngươi phải biết ta không tầm thường vậy mà lại dám chặn đường ta muốn chết rồi hay sao Quỳnh đúng là ngông cuồng Pháp hiệu của tôi là thích nhi nên mới thông thả từ tốn cử một con lừa Tiểu biện Đúng tiểu biện Quynh thì hay rồi Cử một con ngựa to như vậy Còn ở đây náo loạn phố xá Chớ giận Gương mặt tên thích nhiên Vậy thì ta tên thích không rồi Hỷ là Nói Quynh ta biết Quynh có phải tên thích nhiên hay không Tên Trường An Đi thôi Ta tên thích nhiên thật đó Giải tán giải tán Trường An Thích nhiên Trường An Thích nhiên Trường An Thích nhiên Hỷ Lạc Vì sao lúc nãy mà không nói Quynh ta biết Quynh chính là thích nhiên chứ Quynh Quên rồi à Cái gì Chàng chỉnh nói người trên giang hồ đều đang muốn giết Quynh Như vậy không an toàn Sao mà không an toàn chứ Quynh nói mù biết Khi Quynh xuống núi Sư phụ đã dạy cho Quynh một tuyệt chiêu Tiền chiêu gì Một tên đầu trọc, một tiểu cô nương, một con lừa Đúng là ba người họ rồi, nhanh lên Bắt họ lĩnh thưởng đi Chạy Nó chạy không nhanh Chạy nhanh lên cái con lừa ngu ngốc này Chạy đi Trường An Thủy Lạc nắm chắc dây cương Bọn chúng chạy nhanh quá Ngân lượng đến tay là bay mất Đi thôi Chèo Hỷ Lạc Tôi và Hỷ Lạc từ bé chưa từng rời xa nhau bao giờ Đột nhiên tôi nghĩ Nếu như Hỷ Lạc chết rồi Vậy tôi phải làm sao Chết Chính là trời xa nhau mãi mãi Sẽ mãi mãi bị lúng chìm vào trong cảm xúc đau thương Không thể nào thoát ra được Nghĩ đến đây thì tôi đã không thể nghĩ tiếp nữa rồi Hỷ lạc Hỷ lạc Chuỗi hạt, cái đang đeo ấy Chúng ta phải cùng có một mục tiêu Quynh chưa từng tặng quà cho muội bao giờ Hỷ lạc, muội đang ở đâu Thủy Lạc Thủy Lạc Mụ đang ở đâu Thủy Lạc Được rồi, được rồi Ta vẫn còn sống mà Hơn nữa là tìm được muội Chúng ta có thể cùng nhau đến Trường An rồi Để ta xem xem Sao lại bị thế này Mùi rơi xuống từ lưng ngựa à Mùi tự nhảy xuống đó Sao mà có thể nhảy từ ngựa xuống chứ Nó không nghe lời Mùi à? bảo nói chừng Nó không chừng Mùi quay lại tìm Quynh Mùi gọi tên Quynh Không ai trả lời mùi cả Tiểu biện Mày mau dừng lại đi Mày mau dừng lại đi Mày không dừng tao sẽ nhảy xuống đó Tao nhảy đó muội sợ sẽ không gặp được huynh nữa nên muội đã nhảy xuống đừng sợ đừng sợ chẳng phải huynh đã quay lại rồi sao có đau lắm hay không ở đây thì sao Mong có đau không không đau hả không đau hả không đau À? Thế này đi Mùi vâng, lấy cái thứ mà hôm nọ mùi lén lấy ấy Tên cái gì mà tán Đưa cho ta Ta sắc nó lên vết thương của mùi Chắc là sẽ hữu hiệu Không được Đã đến lúc nào rồi mà mùi còn mê chật chất như vậy Cái đó là để khi nào mà kinh à. trúng độc thì mới uống Vậy còn vết thương của mùi thì sao Mùi không sao Cũng không phải bị chủ khí làm bị thương Dạ vâng. Được rồi để chúng ta đến Trường An rồi Tìm một tiệm thuốc mua lại thuốc tốt nhất Lắp lên vết thương Đảm bảo không để lại sẹo Đứng dậy trước đã Trời này vừa có sấm vừa có sét Lát nữa chắc chắn sẽ mưa Phía trước có khách đến Đêm nay chúng ta sẽ không qua đêm ở ngoài này nữa Đi, lên ngựa Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org Đây chính là Trường An sao To quá Đi thôi Hỷ là vết thương của muội sao rồi Còn đau không Muội thấy không có gì đâu Không cần đi bóc thuốc nữa Nói chuyện người quên muốn tìm xem Người nào Thì chính là người biết hết mọi việc đó Đúng đúng đúng <laughs> Quỳnh quên mất Sao Quỳnh lại có thể quên chứ Lẽ nào Quỳnh không cảm thấy sư phụ đã giao cho Quỳnh nhiệm vụ rất lớn sao Đến Trường An làm gì vậy? Đi tìm một người Việc gì cũng à? biết Quân không cảm nhận được tính cấp bách của sự việc sao Hỷ lạc thì phải làm sao Đi cùng con ừ. Sao mà Quynh lại vô tư như vậy chứ Cái gì cũng chẳng nhớ nữa hết Còn chẳng bằng tiểu biện nhà người ta Cái gì cũng nhớ hết Hỷ lạc Chợ này có đẹp không <laughs> Màu sắc giống hệt với y phục của muội Chúng ta mua một khoanh Chờ làm y phục mới cho muội nhé Được không Thôi không mua không mua Tiểu tử Làm gì đó Dám trộn đồ của ta Tao móc túi này nhanh thật Vậy thì đại hiệp đó còn nhanh hơn Sư phụ Tôi đúng là có mắt không thấy Thái Sơn Không cẩn thận trộn đồ người của mình Người của mình Là ý gì Tôi là người có tay chân nhanh nhạy nhất trong tổ chức Vậy mà tay chân kinh còn nhanh hơn tôi Tôi chắc chắn là sư phụ của tôi Ta là người tốt Tôi cũng là người tốt Trộn đồ của người khác không phải là người tốt Tôi cũng đâu có tham lam tự mình kiếm ăn Sao lại không phải người tốt Cũng đúng, cũng đúng dạ, Cũng đúng nhỉ dạ, Sau này phải ghi nhớ khi cho cùng móc túi cũng là không tốt Hiểu chưa Nhìn hai chị thì biết là mới ra giang hồ hành tẩu Vậy đi Hai chị có gì không biết thì cứ hỏi tôi Việc chị sắp xếp được tôi sẽ sắp xếp hết cho hai chị à. Thật ư à? Thật Được Đi theo ta Đến đây Rồi Nhóc nói ta nghe xem Ở Trường An này có nhân vật nào việc gì cũng biết Nhưng lại chưa từng có ai nhìn thấy bao giờ không Không có Vậy có nhân vật truyền kỳ nào không Đúng rồi Có một ông già Không có tên họ gì hết Chuyên chế tạo binh khí Chế tạo binh khí À, ông ta có một cửa tiệm Binh khí cho ông ta làm ra nổi tiếng khắp thiên hạ Hai người có nghe nói đến Châu Linh Đại Hiệp nổi tiếng giang hồ chưa Nghe nói thanh kiếm của Đại Hiệp là cho ông già đó làm Cửa tiệm của ông ta kỳ lạ lắm Ban ngày hoàn toàn không có người Ban đêm chỉ nghe thấy có tiếng gõ đùng đùng thôi Cũng chưa từng thấy người Mọi người đều nói Ông ta không phải là người Đưa ta đi Có người không Nơi bé tí như thế này Có người thì à. đã ra đây từ sớm rồi à, Thanh kiếm này đẹp thật à. Nếu đã không có ai chạy Mùi sẽ lén Hai người đến rồi Chú kiếm lão nhân Chúng tôi không có lấy gì hết Vào đi Ngài thật sự việc gì cũng biết sao Ngay đến việc chúng tôi đến cũng biết à Tại sao Các người lại đến tìm à? ta Cũng không có gì Chỉ là nghe danh Ngài đã lâu Hơn nữa còn nghe rất nhiều truyền thuyết về Ngài Vậy nên mới đến đây xem sao <laughs> Vẫn không làm cậu bị thương được May mà không mua y phục mới cho Quynh Không sao Tiếp nào Thôi không đấu nữa Không đấu nữa Cậu chính là tên nhóc đó Tôi là tên nhóc nào Là nhân vật mấy trăm năm mới xuất hiện một lần trong truyền thuyết Người này có thể nhìn rõ vật thể đang chuyển động nhanh Thậm chí còn có thể nhìn thấy nội tâm của người Ai giết được hắn Thì người đó sẽ có được thiên hạ không khoa trương vậy chứ Hai hôm trước có người của khổ đam phái đến đây Mua 500 binh khí ở chỗ ta à? Ta đoán là muốn báo thù Sư phụ cậu mới là tiên tri Ông ấy đã sớm điều cậu đến à? Trường An Sư phụ Vậy tại sao lại bắt đệ tử rời khỏi Để tiểu mộc tự tránh được tai ương Chẳng trách à, Cậu nên quay về xem sao Chúng ta phải mau quay về tiểu mộc tự Khoan đã Thanh kiếm này có linh tính Mỗi lần gặp máu là mỗi lần trở nên sắc hơn Còn nữa Nếu thấy đánh không lại Thì hãy chạy Hãy nhớ Thua kém quá nhiều Tinh thần cũng không có ích 师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅。师傅，师傅，师傅。 Sư phụ Sư phụ Sư phụ. Vì sao từ bé đệ tử đã lớn lên ở đây Vì một tiểu mộc tự hùng mạnh Vậy tại sao lại bắt đệ tử rời khỏi Để tiểu mộc tự tránh được tai ương Sư phụ Trong chùa đã gặp phải tai ương gì Sao người lại Sống không thấy người Chết không thấy xác vậy Sư phụ Biết đọc không? Thời, không đều không thể thay đổi Nhưng thời không thì lại có thể thay đổi Câu trên và câu dưới có sự khác biệt ừ. gì? Hãy xem kỹ Sư phụ, câu sau hơn câu trước một dấu phẩy <laughs> Con trả lời à, gần đúng rồi Hãy suy nghĩ cho kỹ Lát nữa sư phụ sẽ kiểm tra con Thời, không đều không thể thay đổi Nhưng thời không thì lại có thể thay đổi Đã suy nghĩ ra chưa Xin sư phụ hãy lý giải sự khác biệt Nhìn đi Thật ra là hai dấu phẩy Hả Sư phụ à. nói một và hai Tôi nói có và không ừ, Những ngày tháng sống trong chùa mỗi ngày đều lặp lại Không có gì mới mẻ Nhưng tôi lại muốn sống cuộc sống ở bên ngoài chùa Thời tiết chuyển lạnh rồi Bên ngoài đang bị mất mùa Mỗi ngày đều có hàng nghìn người ngồi trước cửa chùa Trong chùa chỉ còn lương thực cho ba ngày Sốt cuộc là nên mở hay không nên mở cửa đây Mở nghĩa là chết chung Không mở lòng người oán giận Người ở bên ngoài chắc chắn là bất đắc dĩ Nên mới dùng đầu đập cửa Phải làm sao đây Sắp chết rồi Tiêu rồi tiêu rồi Lần này đau rồi Chưa chết vẫn chưa chết Nhanh lên Nhanh lên Mở cửa chùa Mở cửa chùa Tiểu cô nương ấy nhìn tôi Mùi ấy rất xinh đẹp Dường như tôi có thể nhìn thấy hình dáng trưởng thành của mùi ấy Sẽ có một tiểu cô nương làm bạn với tôi Nhưng nếu tôi hạnh phúc Vậy thì chắc chắn sẽ có một người đau khổ Người đó chính là sư phụ bị người ta đánh Tiểu cô nương con từ đâu à? đến Đến từ Trường An Cha mẹ à. của con đâu Đều chết vì đói rồi A-di-đà Phật Sư phụ Đại sư Quynh Làm thế nào với tiểu cô nương này bây giờ Hay là bỏ à? nó ở ngoài chùa đi Thật không có tính người Thật không có tính người Giữ nó lại trong chùa đi Ờ, vậy chúng đệ tử làm sao tắm rửa Ở Trung Nguyên có 9 núi 10 chùa Bốn chùa có quy mô lớn nhất Chùa chúng ta rộng như vậy Tiểu cô nương bé như vậy Con cứ nhất quyết tắm rửa trước mặt người ta sao Nhưng mà dù sao từ trước đến nay Chùa ta cũng chưa từng có nữ nhi đến nở Như vậy sẽ khiến chúng đệ tử khó mà Tiểu mười muội con bao nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi Con có biết làm thế nào mình ra đời không? Mẹ sinh con ra Con xem Nó còn chưa biết cái gì Các con có gì mà không tiện chứ Con xem xung quanh nhiều người như vậy Bọn họ có khác biệt gì chứ con Họ có một thứ con không có Thứ gì vậy? Sâu chuỗi, thứ ông đang đeo ấy. <laughs> Tiểu cô nương Mùi đã lớn như thế Vậy mà lại không có tên Bọn ta biết gọi mùi thế nào đây Ta thấy Hay là gọi nó là hỷ lạc đi Hỷ lạc Hỷ lạc Hỷ lạc là một nguyện vọng Trong thời kỳ quan tàn này Trong thời đại hỗn loạn này Trong ngôi chùa khổ nạn này Trong không khí bi thương này Tiểu cô nương này mang trên người giấc mơ về một cuộc sống tươi đẹp hơn của mọi người Nên gọi là hỷ lạc Đại sư Quynh nói Phía sau núi có cái tam trùng động Hình như đệ có nghe nói Người bình thường không vào được đâu Chỉ có người không bình thường mới có thể vào được ờ, Thật sao Có nên đi không ờ, Đi Sư Quỳnh nói ở trong chùa 10 năm Còn không bằng vào trong hang động chơi một chút Chính là ở phía trên Cuối cùng cũng tìm được tam trùng động rồi Hôm đó cuối cùng cũng để chúng tôi nhìn thấy hang động Sư Quỳnh vô cùng phấn khởi Đâm đầu chạy vào phía hang động Chỉ ở trong truyền thuyết Nhân vật không được quá kích động Tôi buộc phải thật bình tĩnh Nhưng cuối cùng tôi đã không nhịn được Vì vị trí và kích thước của cái hang động đó Thật sự là quá thần kỳ Cuối cùng con cũng tỉnh rồi Là thứ gì đã khiến bọn con ngất xỉu vậy ạ? À? Các con cảm thấy ở trong chùa rất nhàm chán đúng không? Vậy ta sẽ chữ nó làm bí mật. Đợi đến giờ này năm sau sẽ tự nói cho các con biết. Khi giang hồ không có người thống lĩnh, trong thì có vẻ rất hỗn loạn. Nhưng mà khi có người thống lĩnh rồi, Kỳ thực lại còn loạn hơn Mùa xuân năm nay Một trận thí võ quyết đấu tranh ngôi vị minh chủ giang hồ Sẽ diễn ra trên mái nhà của nhân gian Đỉnh tòa tháp cao nhất Trường An Lưu dân Quệ kính Mời Mời Đại sư huynh ai sẽ thắng không phải người của tiểu mộc tự thấy phái khổ đang chướng mắt sao Vậy chẳng phải phái khổ đang sẽ muốn người của tiểu mộc tự chết sạch sao ừ. Vậy thì trận thi võ này không ai thắng được đâu Chồng một Chuẩn bị Bắt đầu Mấy chiêu rồi Hai chiêu rồi Sư phụ, sư phụ Sư phụ, sao nhanh thế mà đã phân định thắng thua rồi Sư phụ, sư phụ Mau khuyên sư phụ đi Ta là minh chủ Minh chủ, minh chủ, minh chủ Ta là minh chủ Ta là võ lâm minh chủ Minh chủ, minh chủ Ta là minh chủ Chặt cái cầu thang đó cho ta Không được chặt, không được chặt Các đệ tử phái khổ đan xông lên Mau xông lên, mau xông lên đi Bay xuống đi, bay xuống đi Mời minh chủ khai triển tuyệt thế khinh công xuống đây Cầu xin các người hãy giúp ta Ta là võ lâm minh chủ Mau đưa cầu thang đến đây cho ta các người đừng đi Các người không thể đi Ta dập đầu lại các người Ta dập đầu lại các người Cầu xin các người hãy giúp tôi Đừng đi mà Các người đừng đi Ôi mẹ của ta ơi Cứ thế cầm cự suốt 14 ngày Cuối cùng Lưu Dân bị đói chết từ đó, võ lâm không còn minh chủ nữa, giang hồ là bắt đầu hỗn loạn. Sư phụ, người tìm à? con. Đến đây, sư phụ có chuyện muốn nói. Con trưởng thành rồi Đã đến lúc nên xuống núi Đi đâu ạ? À? Đi Trường An Đi Trường An làm gì? Đi tìm một người cái gì cũng biết Nhưng có rất nhiều chuyện đệ tử vẫn còn chưa hiểu Vậy nên con nên đi để hiểu Vậy hỷ lạc thì làm sao? Muốn đi đâu thì đi Vậy còn sư ca Đi cùng với sư ca Vậy sư ca của con tên là gì Để con biết ta là ai không để còn chẳng biết mình là ai nữa kìa Thích không Không thể nói được Sư phụ vì sao người không thể truyền dạy cho con võ công chính quy chứ Con đã không cần võ công nữa rồi Vì sao chứ Khi đánh nhau, điểm quan trọng nhất Chính là ở tốc độ và sức mạnh Con đã có được tốc độ và sức mạnh hạng nhất rồi Ám khí nhanh thế nào đi nữa Có cách xa 10 trượng mà bay đến phía tôi Thì chỉ cần ngắt một cái Tôi cũng có thể từ từ mà đón lấy nó Như vậy cũng không được sư phụ Cho dù có như vậy Quyền con đánh trong cũng khá là khó coi luôn luôn là người bị đánh bại trông khó coi hơn sư phụ à tuy là nói như vậy nhưng gặp phải cao thủ thì con phải làm sao chứ chạy chạy chạy chạy dù sao thì người khác cũng không đánh lại con <laughs> đúng đúng đúng chạy chạy chạy chạy sư phụ ý này của người hay quá sư <laughs> phụ vì sao từ bé đệ tử đã lớn lên ở đây vậy vì một tiểu mộc tự hùng mạnh Vậy tại sao lại bắt con rời khỏi Để tiểu mộc tự tránh được tai ương Giờ ở bên ngoài lộn xộn lắm Còn không biết sao Sư huynh của chúng ta thì mới sáng sớm đã đến tiểu mộc tự giải quyết việc Đến trước cửa tiểu mộc tự Gõ cửa đùng đùng đùng Cả buổi mà không ai trả lời Trong lòng thắc mắc Liệu không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ Kết quả Huynh lấy suốt một trưởng vô địch thiên hạ Làm cánh cửa đó lập tức sập xuống Các người đoán xem thế nào Thế nào hả Chết hết Hả Tất cả đều chết hết Hơn nữa Đến một hơi thở cũng chẳng còn Vẫn là do Trần thí võ năm xưa trút quả diệt môn Có chút thú vị Ta nghĩ nhất định là có nội gián Nhưng lúc nửa đêm họ ngủ say Giết chết từng người một Giết từng người thì phải giết đến bao giờ chứ Trước khi trời sáng cũng giết không xong nữa là Thì đó, vậy quân nghĩ làm thế nào Nhất định là mỗi tay một kiếm Một người giết hai tên Một người giết hai tên cũng chưa chắc là giết xong trước khi trời sáng Đó vậy, một người giết hai tên thì làm sao mà không làm người khác phát giác Cũng không có hạ độc Nhớ như là trúng độc ngất xỉu hết rồi thì sao Chưa chắc nhé Tiểu một từ này có nơi nghiên cứu và chế thuốc giải độc Đúng, cho dù trong cơm có độc đi nữa Thì cũng chưa chắc người nào cũng ăn trúng Lần này tôi hiểu thật rồi Hiểu thật rồi Chắc chắn là cho ăn chay trường kỳ Nên không đủ dinh dưỡng Không đủ dinh dưỡng Một chút độc cũng lấy được mạng Chớ chẩn, Lão già hãng tam ở thôn bọn ta Ngày ngày đều hái cỏ cây để ăn Người ta càng ăn càng khỏe Sức khỏe càng ngày càng tốt Chạy còn nhanh hơn cả thỏ Bóc vé, bóc vé, Chạy còn nhanh hơn cả thỏ Vậy thì cứ bắt thỏ đi là được rồi Đúng đó Mọi người không biết đó thôi Lưng của ông lão này không tốt Không không lưng xuống bắt thỏ được Cái số cả đời phải ăn chay mà đúng chứ Năm nay có nhiều thỏ thật đó Làm như là nạn châu chấu chạy Chạy ra khắp đường Có bắt đem ra đường bán Cũng chẳng có ai mua Nói vậy, Ai nói không có ai mua Chả chị quán ở phía Nam chuyên thu mua động vật quan giả Dù thế nào thì một con thỏ Cũng phải bán được giá hơn một quả dưa chứ Cái này thì ngươi không hiểu rồi Hàng hiếm giá cao Chưa ít đi Giá tiền sẽ tăng cao chi ít thì cũng phải bằng giá của một con thỏ chứ Dớ giận quá Còn sống thì phải đánh giá hơn đã chết chứ Nhảm nhí Thỏ quan không đáng tiền Nhưng chúng rất khó bắt Lão tử cứ nói là chưa mắc đó Ai bán thỏ mắc thì hôm nay lão tử sẽ chém người đó Các anh em Ai nói thỏ mắc thì lấy đồ nghề Khoan đã Có vé không phải có vé à Đương nhiên rồi Chính quy tổ chức đấy Không nghiệp dư như lần trước đâu Phải có vé Không có vé thì đứng qua một bên mà nghe Ai rất tiền gì Đứng lại Đại lực sĩ Đông Phương Hay lắm Hay lắm Còn ai lên đây thí rõ không Quỳnh lên đi Quỳnh lên trước đi dạ vâng, Thủ lĩnh giang hồ hiện nay của chúng ta Minh chủ Võ Lâm Chính là chị này Tên là Đại lực sĩ Đông Dương Có chuyện gì vậy Lúc nãy giang hồ đã đoàn kết hơn bao giờ hết Cùng lúc phóng ra hàng trăm ám khí trong không trung Bắn vào người hắn Do không biết rõ nguyên nhân Minh chủ mới của chúng ta hiện giờ đã chết Ta quyết định Cuộc thí võ bắt đầu lại từ đầu Hay lắm Hay lắm Phim được Chí Thuyết Minh tại tv 2 org Quân xem người bên cạnh Quân là ai kìa Lâu rồi không gặp Lâu rồi không gặp Sư phụ Đừng khóc, đừng khóc Hỷ là Có phải con nghĩ là sư phụ đã chết rồi <laughs> không Nhìn thấy sư phụ Tôi kinh ngạc không nói nên lời Tôi luôn vững tin sư phụ vẫn chưa chết Chủ yếu là do chết thì phải thấy xác Trận tiếp theo Ai lên Các người ai đấu thì lên đây Nhìn xem Lưu Nghĩa sắp xuất hiện rồi quan nghênh vị anh hùng này Hay lắm Lưu Nghĩa Xin hỏi Các vị nhân sĩ võ lâm Có ai dám tỉ thí với tại hạ và chiêu không Xin hỏi các vị Có ai dám tỉ thí với tại hạ và chiêu không Chúng ta so tài với nhau đi Nhìn kìa, chạng chỉnh Cố lên, đánh đi Trên kính của chàng chỉnh có thứ gì đó Thật bỉ ổi Thật bỉ ổi Phía dưới còn ai muốn tỉ thí không Còn ai dám lên đây không Quynh sẽ lên Đừng mà Quynh sẽ trở thành tiêu điểm mất Sợ cái gì chứ Quynh cũng đâu muốn làm minh chủ Quynh chỉ là muốn lên trên đó Lôi chàng chỉnh xuống rồi nói Có ai dám lên đây không Tiểu ca, lâu rồi không gặp Quỳnh học cũng giống đấy Tuy nói là lâu rồi không gặp Nhưng ta biết là Quỳnh đã đi không ít thành trì xung quanh đây Bất đắc chỉ thôi Tiểu sư muội đâu Cô nương ấy vẫn khỏe chứ Ta biết là người có ý với muội ấy có đúng không Ta chỉ thuận tiện hỏi thôi Quỳnh xem là thật sao Chàng Vĩnh Lần trước ta đã lĩnh giáo ngươi rồi Lần này ta cam nguyện lĩnh giáo lần nữa Nói đi, tỷ thí cái gì kiếm Dạng dạ, chỉnh à dạng chỉnh Rõ ràng ngươi biết ta không đê tiện như ngươi Là còn muốn ta đấu kiếm với ngươi Ngươi nhiều lời thật đấy Đấu kiếm thì đấu kiếm Xuất chiêu đi Chờ đã Ngươi dạ, tránh dạ. xa ta một chút Ta sợ kiếm khí của ngươi làm ta bị thương Dòng 2 Chuẩn bị bắt đầu Chàng dĩnh Ta sẽ không xuất kiếm khỏi bao đâu Nào giống ngươi Luôn bộc lộ sự đê tiện ra bên ngoài Quynh còn chưa xuất kiếm ra khỏi bao Trận đấu này không công bằng Cho dù ta có thắng Quynh Nhưng cũng không dễ dàng gì Các Quynh đệ ở phía dưới sẽ không phục ta Hay là thế này Ta cũng sẽ bỏ kiếm vào bao một ý thức hiện lên trong đầu tôi Quả nhiên tôi đã nhìn thấy một cây trâm độc phóng ra từ bao kiếm với tốc độ cực nhanh Nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy nó phóng ra Sau đó như chẳng hề có gì cả Thật không ngờ tên tử tử này thật thâm hiểm Đến đây Thanh kiếm này quá mạnh Minh chủ chắc là phải dùng thanh kiếm này Hay lắm Hay lắm Thanh kiếm đó quá lợi hại Hẹn dịp khác Hay lắm Hay lắm Còn có ai khiêu chiến nữa không Quay lại quay lại Quay lại Ta tuyên bố Thích Trường An Chính là Tân Minh Chủ Hay lắm Tân Minh Chủ Hay lắm Hay lắm Tân Minh Chủ Mời Minh Chủ Còn ngay sau đó làm gì Chào đi Mời Minh Chủ an tọa Mời Minh Chủ an tọa Mọi người cũng ngồi đi Nói gì bây giờ con là tân minh chủ À Minh chủ Là làm cái gì vậy Từ xưa đã có chức minh chủ này Nhưng mà gần đây Người trong giang hồ không đồng tâm Nên không thể tiếp tục Thứ cho lão thở một hơi Cho nên mọi hoạt động ở bên ngoài của các võ lâm bang phái Buộc phải được sự đồng ý của Minh Chủ Minh Chủ còn phải xây dựng mối quan hệ tốt với triều đình Mang về chinh quan cho võ lâm chúng ta Mọi người hãy hô to Minh Chủ Minh Chủ Tuy là người ở dưới hô to minh chủ Nhưng rõ ràng là ánh mắt đều đổ dồn về cây kiếm của ta Chào Minh Chủ Chào Minh Chủ Chào Minh Chủ đây là người của Minh Chủ à Minh Chủ trẻ tuổi tài cao Người của Minh Chủ chắc cũng trẻ tuổi tài dạ. cao Ta hỏi các người dạ. Dạ. Có nhìn thấy một cô nương không Ở đây còn có cô nương nào sao Minh Chủ quả là người trung tình Chưa mới làm Minh Chủ đã đi tìm cô nương rồi Minh Chủ Minh Chủ Có người đưa thư Ở đâu Minh Chủ đường Đi Minh Chủ Sư Thúc Có người gửi thư cho người Minh Chủ Muốn tìm nữ nhân của ngươi Hãy đến Trịnh Triều Sơn Trang tìm ta Sư phụ Sư phụ Con phải đi tìm Hỷ Lạc Trường An Đường đi nguy hiểm Phải thật cẩn thận Thật sự không ngờ rằng Chuyện đầu tiên khi tôi làm binh chủ Lại là đi cứu người phụ nữ của tôi Đúng là một khởi đầu không thể tốt hơn 山不识山，若无心高攀；安不是岸，若无水成船。可恨无胆，注定一去不复还。我不是英雄，是个懵懂少年；你不是神仙，是个薄命红颜。都看不穿，要等经历过风雨，才甘于平淡。三十三。 一尘都不染，空是空，世界多圆满，梦是梦，星星是太斑斓。发誓独到，一切都是人，穿山涉沙，就顺其自然。有个声音在远方呼唤，长安，长安。多少圈，多少弯，又回到原地打转，逃不出是非因果的循环。转多少圈，多少弯，转不到一。 生有多难？心中的是种镜子，看遍天地多烦。在狭路漫漫，身上被判断，想向往自由的家园，长安在何方？喜乐，Hỷ Lạc đâu? Hỷ Lạc, Hỷ Lạc Chàng chỉnh Ngươi thật không phải là quân tử Quá ra ngươi cho là vậy sao Nhưng mà ta lại thấy Chính vì ta là quân tử Nên mới làm như thế Nói đi Ngươi muốn thế nào Không muốn thế nào cả Chỉ muốn ngươi đồng ý với yêu cầu của ta Nói đi Yêu cầu gì Ngôi chuyện minh chủ đó Thực sự là ngươi không cần thiết phải ngồi nữa đâu Được thôi Ngươi không thấy ngươi đồng ý quá nhanh sao Tại chúng chỉ không phải chỉ muốn làm minh chủ mới thí võ Chuyện này cũng là có lợi cho ngươi Chẳng phải sư phụ ngươi cũng muốn có địa vị đó sao Chuyện này dễ giải quyết Tiểu Mộc Tự bị độc diệt thành hại. Mà độc đó chỉ mỗi mình ngươi có. Ta biết là ngươi sẽ nói chuyện này mà. Tất cả mọi người, ai ai cũng biết, chỉ mỗi mình ta là có độc triệt thành. Vậy ta có cần lấy độc của mình đi hạ độc tiểu mộc tự không? Ta điên rồi, hay là ngươi không có não vậy? Được Thả hỷ lạc ra Ta hứa với ngươi Vậy Tính vật của Minh Chủ à, Thả người Cầm lấy kiếm của ngươi Dẫn theo mùi mùi của ngươi Mà sống những ngày không liên quan đến ngôi vị minh chủ đi Nhưng mà Hãy ghi nhớ Phải biến mất Tại sao chàng chỉnh lại bắt muội Hắn muốn trao đổi thứ gì với Quynh Hắn muốn Quynh biến mất Sau đó để hắn làm minh chủ võ lâm mà Ừ Như vậy cũng tốt Chị Quynh cũng không còn gì cần phải làm nữa Nhưng mà Quynh vẫn thấy chuyện này có chút kỳ lạ Chuyện này đúng là có chút kỳ lạ triều đình hành động hãy mau rời khỏi không được đến tuyết thành xem xong cấp đôi lại mặc kệ một cất ngân lượng vào đã câu cuối cùng xem xong cấp đôi lại là ý gì chứ ý là nói xem cái này xong thì hãy gấp đôi nó lại cất chữ thật kỹ à đi Đi đâu? Phía Nam Đây là nơi khủng khiếp nhất trong ký ức của tôi Tôi quyết định cả đời này cũng sẽ không quay lại Có kiếp sau cũng sẽ không đến thăm Bởi vì tôi tin rằng Từ lâu hỷ lạc đã không còn ở đây Nhưng sớm muộn chúng tôi cũng sẽ ở bên nhau Cùng cạo lông cho tiểu biện Chỉ là có vài việc cần phải hoàn thành Nhưng những việc này Lại không phải là ân oán giang hồ mà chỉ là đôi con nhỏ khôn lớn Ngươi là ai? Châu Linh Nghe danh đã lâu Giang hồ rất rộng lớn Ngươi Chỉ là một phần rất nhỏ Còn nữa Mộ của phu nhân ngươi đã bận lắm rồi Phải đi dọn dẹp thôi Không việc gì là có thể trốn tránh cả đời Hãy chăm sóc con người cho thật tốt. Cáo từ. Triều đình, mau đến xem xem Người của quan phủ đến rồi Nhanh lên, nhanh lên Xem ra triều đình muốn thanh lý giang hồ đúng cũng có thể là dạng chỉnh mạo danh triều đình làm ra cáo thị của sư ca nói trọng muốn thiên hạ hưng thịnh nên thiên hạ nhất định phải đồng tâm bất kể đảng phái nào ngoại trừ những đệ tử từ trung cấp trở lên trong tiểu mộc tự còn lại đồng loạt thanh trừ xóa bỏ toàn bộ tên của các bang phái quy về dưới sự lãnh đạo của minh chủ trạng chỉnh thống nhất giang hồ đồng thời trưng binh Cuối cùng đệ cũng quay về rồi Sư phụ đâu Sư phụ Viên tịch rồi Người nói Nhất định đệ sẽ quay lại Đệ đã nhìn thấy thông cáo của triều đình Không phải sư phụ có quan hệ với triều đình sao Sao người lại là chạng chỉnh làm Chạng chỉnh Vì để lấy lòng thái tử Ngoài mặt thì thấy là làm cho tiểu mộc tự hùng mạnh Loại trừ những bang phái khác Nhưng thật ra là hắn sợ tiểu mộc tự bành trướng Vậy rốt cuộc kẻ đứng đằng sau hãm hại tiểu mộc tự là ai Cũng là do chàng chỉnh làm Thúc thúc của hắn là một tiểu thái giám ở bên cạnh Hoàng Phi Năm xưa Hoàng hậu không thể sinh con Hoàng phi sinh được thái tử Sợ bị hãm hại Nên đã bảo thúc thúc của chàng chỉnh Bí mật đưa đến tiểu mộc từ Lớn lên ở đây Năm xưa Người trong giang hồ thí chỏ Ép chết lưu chân của phái khổ đan Phái khổ đan vẫn luôn ngấm ngầm Cấu kết với các thế lực khác để trả thù Chàng chỉnh chỉ lôi kéo các đại môn phái khác Lại không muốn đắc tội thái tử nên bèn bày kế khiến ta và sư phụ rời khỏi tiểu mộc tự Rồi ra tay thảm sát tiểu mộc tự Sư phụ sư phụ. Trước khi chiên tịch, sư phụ đã để lại cho đệ. Sư phụ. Sư phụ triệt trừ thế lực ác bá của dạng chỉnh Xây dựng lại tiểu mộc tự Mong thế gian được hỷ lạc Mong chúng sinh được trường an Sư phụ Mong Thế gian được hỷ lạc Mong Chúng sinh được trường an Để muốn đi đâu thay trời hành đạo Ngươi quay lại không phải là muốn làm minh chủ đấy chứ Võ lâm này là thiên hạ của nhà họ dạng ta Ta quay lại Chính là để tiêu diệt ngươi Lấy lại chức vị minh chủ chống thuộc về ta già hẹp hòi Không phải là quân tử Không tàn bạo Không phải là trượng phu Ta hối hận vì đã hạ độc mãn tính cho ngươi Mà không trực tiếp giết chết ngươi Hỷ lạc đáng đời kia Vì ngươi mà chết Chàng chỉnh Hạ độc người khác Cuối cùng cũng sẽ đến phiên mình Trả hỷ lạc lại cho ta Chàng Giang hồ này rồi sẽ loạn Chỉ cần lòng người không loạn Thì võ lâm Sẽ không loạn Thật sự không thể nào ngờ Chứng bệnh vô phương cứu chữa của Hỷ Lạc là do chạng chỉnh hà độc mạng tính gây nên. Còn ta, nguyện chết vì Hỷ Lạc. Thật đúng là bài học xương máu Đau đớn khôn cùng Một tên dạng chỉnh tàn ác bị diệt trừ Có lẽ Sẽ lại có các thế lực tàn ác khác mọc lên Đây chính là thế giới giang hồ Mong Thế gian được hỷ lạc Mong Người và ta Trường An Tiền bối, mời Gần đây sống tốt không? Phu nhân của ngươi cũng đã mất được hơn 7 năm rồi Để ta giới thiệu cô nương khác cho ngươi Cô nương này, ngươi hãy yên tâm chưa cùng xinh đẹp Lại còn hiền chịu Chưa có ai đụng đến nàng ta cả Cô nương, mau vào đi Cô nương Cô nương Cô tên là gì Mỹ đậu Mễ đậu Mỹ đậu Mễ đậu Sao lại có tên như vậy chứ Không biết nữa Có lẽ là mong ước của người nhà Mễ đậu Cũng giống như hỷ lạc Là một nguyện vọng Câu chuyện kể đến đây, tôi còn một bí mật phải nói cho các bạn. Hỷ Lạc, hả? Ta còn một ừ. nguyện vọng muốn hoàn thành. Nguyện vọng của Quynh. Ừ. Nguyện vọng của Quynh không phải là đến một nơi xinh đẹp sống những ngày tháng yên bình sao? Ah! Quá ra Quynh Trần muốn đến tam trùng động này Hôm nay ta nhất định phải biết bí mật của tam trùng động này Quynh cẩn thận là bị ngất xỉu đó Sư phụ Sao con lại bị ngất nữa vậy Hỷ <laughs> lạc đâu Nó đã tỉnh rồi Không sao nữa cả oh. <sighs> Con quá tò mò rồi Tò mò sẽ hại chết người đấy Sư phụ Từ bé con đã muốn biết bí mật của tam trùng động Thầy nói cho con biết đi Ta không nói con biết Được Sư phụ Người không nói con biết Vậy thì con sẽ đến đó thăm dò lần nữa Được rồi Đồng ý Ta sẽ phá quỷ một giấc mơ của con Theo ta Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org Đây là gì? Là nhà xí mà, sư phụ Có bao nhiêu chỗ để đi? Không dưới 50 chỗ Bổn tự đã tồn tại được bao nhiêu năm? Không dưới 300 năm rồi sư phụ Phía dưới nhà xí thông đến Tam Trùng Động 50 chỗ để đi Nước tiểu và phân của 300 năm tích tụ trong đó tất nhiên sẽ sản sinh ra mùi khiến người ta ngất xỉu. Chẳng trách qua đào nở sổ đến như vậy. Con đã hối hận Chị biết chuyện này rồi chưa Không hối hận, không hối hận Sư phụ, đệ tử không hối hận